trời sắp lại bố được mình được mình ở trời linh lại bố đốt cái mùa được cái mùa em mơ đừng nâng đó bị bỏ mơ đừng nâng ngã nạc camera mơ mi hóng mai một bộ thấu bia thấu bia ấp trong nam một ngà thấu bé thấu bé bé giam băng chưa đăng con bé giam đăng bé giam hiệp nô không ta mình ăn nô người sắp lại bố đốt ninh đốt ninh ở trai linh lại bố đốt cái ngua đốt cái ngua ya mò đừng nâng lo bị bỏ mò đừng ngừng ngại nặc đà mi ra mò mi hồng ma cường đồ mà bố thảo quang nam mộng ngà thâu bé thâu bé bé giam chua ngầm bé giam tang tang trung bé giam dập nông không ta mi